mình sẽ thay đầu tiên là cái sợi dây bự nhất cái sợi dây bự nhất tại sao mình lại thay cái sợi dây bự nhất tại vì à, ở phần dưới của phần này nè nó sẽ rất rất là khó để cho mình kiểu như mình mình mình cuộc á riêng sợi dây nhỏ nó là ni lông thì mình có thể cuộc mình khóa lại được còn dây bự là mình cuộc lại nó cũng cuộc được nhưng mà nhìn nó thô lắm và thường một cái nữa các bạn để ý nha những cái cọng dây như thế này nè nó sẽ phân thành hai đầu một cái đầu nó sẽ mềm còn một cái đầu nó sẽ cứng thường thường sợi dây rẻ tiền hai đầu nó sẽ cứng hết ha còn cái sợi dây mà cái đầu mềm các bạn dùng để cột ở trên còn dây cứng thì mình sẽ cột ở dưới ha. thì xỏ các bạn xỏ bình thường thôi ở dưới đây xỏ lên thì nó dễ nhưng mà kéo thì nó xa có những cái đàn thì ở trên nó giỏ nó xỏ xuống tiện hơn thì mình xỏ từ trên xuống còn cái cái nào mà nó xỏ từ trên tiện hơn thì mình xỏ từ trên chuyển lên với lại mình xỏ xuống nè bạn để ý bạn tới đây là bạn phải lôi cái cái đầu này ra nha còn không là nó đâm xuống cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái miếng gỗ mình nhìn nó xấu lắm nó bị chày là nó xấu lắm thì các bạn sẽ sử dụng bằng cách là mình lòn từ đây qua đây ha đó. các bạn cái này chắc tầm khoảng 4 cm khoảng 4 cm Bằng lòn từ đây qua đây đó, có thể lòn dưới ừ mình sẽ hay sử dụng một cái cách nó sẽ giúp chúng ta khi mà nó bị đứt hoặc này kia chúng ta sẽ tháo rất là nhanh là mình sẽ uh, không nó sẽ có hai dạng tức là băng buộc như thế này hả một vòng rồi xong có băng xỏ qua thêm một vòng nữa là như thế này đó rồi bạn rút lên đó, là cách thứ nhất còn mình không mình ít xài cách đó tại vì cách đó khi mà nó bị đứt này kia thì các bạn ờ, tháo ra nó rất là khó mình sẽ sử dụng bằng cái cách này nó sẽ dễ tháo nhưng mà nó cũng sẽ khó làm hơn cái cách khác nè đấy các bạn buộc một lần xong ở dưới đít nè các bạn lấy cái cọc này bạn chồng lên đó thì nó sẽ giữ chắc chắc ban đầu các bạn cứ buộc đi nó sẽ trong trên trong trên nhưng mà một hồi mình sẽ buộc hết tất cả 6 dây thì nó lại ok nha và các bạn nhớ là cái cọng này chúng ta sẽ bỏ ở bên trong này luôn nha rồi chúng ta buộc lại chúng ta giữ ở dưới tiền cho nó tuột ra dây số 4 này chúng ta cũng sẽ sọt đi ra nhưng mà khác cái là mình sẽ không cột theo cái này tại vì cộng dây này nó sẽ rất là trơn đó, mình cột theo cái này nó sẽ tuột ha, mình sẽ cột bằng cái cách này mình xuyên cho nó hai vòng nha mình sẽ suy cho nó hai dòng. mình các bạn ném xuống dưới bằng gịch ngược lên trên nè các bạn gịch xuống đó, từ từ nó sẽ siết lại đấy mình sẽ làm được cái cộng bự nha à, qua cái cộng 2 thì chúng ta sẽ cho nó lên ba dòng. cộng thứ sáu nha cộng dây một nha chúng ta sẽ lòn hết vào trong cái cộng dây một các bạn cứ để cho nó dư dư ra không sao hết đó. còn không ban đầu các bạn lòn qua rồi nè các bạn buộc lại cho mình luôn buộc cái dây này lại buộc cái cước như thế này đây các bạn buộc cái cước như thế này rồi chúng ta lòn chúng ta buộc y gan như nãy giờ nha đi xá trước mình kéo lên các bạn đo từ ở vị trí này thường thường nó sẽ là ba dòng à, hai dòng mình sẽ đo hai mũi thôi khi mình lên dây nó chẳng ba dòng thì từ cái vị trí nè chúng ta sẽ tua lên đây tầm khoảng ờ, chín chín sen là nó sẽ ba dòng à, mỗi một dòng tầm khoảng ba ba cm à, này. À, các bạn tua tới đây nằm nằm ở phần này à, các bạn nằm dấu ở đây đi để ra ở đây thì ờ, các bạn sẽ có một cái cách để mình ờ, khóa nó lại mình khóa nó lại tại vì sợi dây này nó rất là trơn mình khóa nó lại như nào các bạn cũng y gan gì gì như luôn các bạn cứ dập xuống một cái các bạn giống như mình buồn thấy gì dập nó xuống cái nè rồi xỏ nó người lên thì nó sẽ được như thế này các bạn xây ở mức tương đối thôi rồi xong các bạn sẽ đây các bạn cầm hai đầu bằng kéo cái gì này cho nó sát vừa đó. chúng ta sẽ được một cọng nó tầm khoảng hai dòng rưỡi rồi đó lắc chúng ta lên dây nó làm nó chặn ba dòng luôn mà thêm một phần lưu ý nha các bạn các bạn sẽ để cái lỗ nó nằm ở dưới đây nha để cái lỗ nó nằm ở dưới đây để chúng ta có thể buộc nó một cách dễ dàng hơn đi từ dưới lên trên nè đi từ dưới lên trên rút nó lên kéo nó xuống đây ờ, vòng qua đây nó sẽ rút dễ dàng hơn dễ dàng hơn còn các bạn ghi mà từ trên bạn ghim xuống á rất là khó nha ghi từ cái thằng à, số 2 này nè là các bạn phải quay cho nó nằm bên trong thằng này nó nằm bên ngoài còn thằng này là tất cả các dây riêng thằng này thì nó nằm bên ngoài nha nằm bên ngoài đây dây này dây này dây này này là tất cả các dây nó nằm bên trong bạn quay ra ngoài thì nó xấu lắm chỉnh chỉnh cái lỗ này cho nó nghiêng về một cái góc ở đây cũng nghiêng lên bây giờ chúng ta sẽ sửa ở dưới lại trước đầu tiên là các bạn phải kéo cái cọng này cho nó căng lên ừ. rồi chúng ta sẽ sửa lại mấy thằng này sẽ siết lại